Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay Hiện tại thì à, mình đang có mặt tại à, một căn nhà trọ Có diện tích là ngang 5 sau 30 Và căn nhà trọ này thì có một căn à, nhà phía trước và bốn phòng trọ phía sau nha cả nhà Và căn nhà này tọa lạc tại cái đường DG2 Khu Di của Mỹ Phước 3 Từ cái vị trí này thì chúng ta có thể di chuyển ra bên ngoài à, cổng Mỹ Phước 3 tầm khoảng là 1,2 đến 1,5 km Và chúng ta di chuyển ra đường vành đai 4 thì tầm khoảng là một phút thôi nha cả nhà tại vì vị trí này rất là gần với đường vành đai 4 và chúng ta sẽ di chuyển ra đường à, Mỹ Phước Tân Vạn thì chỉ tầm khoảng 3 phút thôi ạ à. và ngay cái à, vị trí mà à, đường Mỹ Phước Tân Vạn và cái đường vành đai 4 á ngay vị trí góc thì ngay vị trí đó có một trung tâm thương mại đã được cưa cây và chuẩn bị làm trung tâm thương mại ở đó nha cả nhà hiện tại thì khu vực Mỹ Phước 3 này cái việc xây nhà trọ đó mà kinh doanh bên cạnh đó là đỡ đầu tư sinh lời sau này thì à, đang rất là nhiều hiện tại thâm đường phước an này rất là nhiều nha cả nhà rất là nhiều khách hàng cũng như nhà đầu tư tìm mua những cái à, dạng nhà trọ như thế này nhà trọ này thì à, mình cũng có làm nhiều video phía trước rồi nhiều video trước á là cái căn nhà phía trước cũng khá là đẹp như ở đây cái nhà thái đây trên dãy này thôi là đang có là một hai ba ở phía trước cái nhà thái là ba căn nhà trọ rồi đó rồi phía sau này có uh, bên tay phải này này thì cũng có một căn đã hoàn thiện và hai căn này đang được xây dựng đây à, hai căn này thì giá là hơn 4 tỷ nha cả nhà tầm khoảng là 4 tỷ 6 nha hai cái này là hơn 4 tỷ 6 còn căn phía phía này của mình đây à, căn này là 2 tỷ 2 nha đây hai căn này 2 tỷ 2 để mình đi ờ, ra phía sau cho cả nhà thấy nha cả nhà đó. Dạ, thì à, cái vị à, đất mà phía bên tay trái đây của cái nhà này thì cũng chuẩn bị à, được xây dựng nhà trọ luôn nha cả nhà. Chú đang tính là chuẩn bị xây luôn à. Tại cả nhà thấy không ạ? Hiện tại ở đây là có 4 phòng trọ đây khá là đẹp đúng không? Ở khu vực mà Mỹ Phước 3 này á, giá đất từ lúc mà mình di chuyển vào 10 phút 3 mình ở thì giá lúc này đang là một tỷ số 50 nhưng hiện tại giá đất hiện tại bây giờ là 1 tỷ 8 nha cả nhà và nhà trọ lúc thời điểm đó là 1 tỷ 9 80 và đến thời điểm hiện tại thì đang là 2 tỷ 3 2 tỷ 3 nha cả nhà à ở phía phía bên này cả nhà phía bên này cũng có nhà trọ đang được xây dựng đây cái nhà thấy này phía bên này thì mình không biết là bữa nay mình ra thì mình mới thấy này à, thì lát nữa mình có điều kiện thì mình xem mình hỏi thử là như thế nào ở đây thì mình thấy xây dựng là cũng bốn phòng trọ này cả nhà thấy không ạ ở đây là cái ờ, mô hình bốn phòng trọ với một căn nhà phía trước à, là đang được ưa chuộng và rất là nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội Sài Gòn Đắk Nông Đắk Lắk đều vào đây đó mà, mà ờ, tìm mua uh, cái uh, lĩnh vực đầu tư nhà trọ như thế này như cả nhà đó, cả nhà thấy không ạ khá là đẹp mình cũng thích đầu tư kiểu, kiểu dạng như thế này vốn ít thì à, mình chưa đủ thứ tầm nhưng mà nếu mình có tiền nhiều rồi á thì mình sẽ đầu tư nhà trọ như thế này để mà kinh doanh buôn bán và có cái nguồn thu nhập à, thụ động hàng tháng nha cả nhà có nguồn thu nhập thụ động hàng tháng ở đây thì à, cái căn nhà phía trước á, cho thơ là tầm khoảng 3 triệu một tháng còn những phòng trọ phía sau này thì một triệu hai một tháng nha cả nhà điện nước thì chúng ta chưa tính chúng ta kinh doanh thì chúng ta có lời cái phần điện và phần nước nữa và cái nhà nếu nhà muốn mua những căn nhà trọ như thế này thì hãy liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 và nếu như cả nhà tìm mua đất ở tại miền Phước Ba thì cũng liên hệ mình số điện thoại này luôn nha cả nhà ở ờ, cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình còn bây giờ mình sẽ đi ờ, xung quanh để cả nhà biết được kết nối giao thông như thế nào ạ à.